chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi các video của Địa lý và khoa học xã hội Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn lúc 17 giờ thứ bảy tuần về tiết mục bài học địa lý ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về nhật thực Đây chính là một ờ, hiện tượng xảy ra khi mặt trăng đi qua trái đất Giữa trái đất và mặt trời được quan sát từ trái đất lúc đó khi mà mặt trăng che khuất hoàn toàn hay là một phần mặt trời ấy thì điều này có thể xảy ra tại một thời điểm sóc trăng non khi nhìn từ mặt trời trái đất lúc mặt trời bị mặt trăng che khuất và bóng của mặt trời mặt trăng phủ lên trái đất. Trong lúc mà nhật thực toàn phần ấy, thì đĩa của mặt trời bị che khuất hoàn toàn. Với những mặt thực một phần hoặc hình khuyên thì đĩa mặt trời sẽ bị che khuất một phần. Nếu mặt trăng có quỹ đạo tròn hoàn hảo gần hơn với trái đất một chút đấy thì trong cùng một mặt phẳng quỹ đạo thì sẽ có nhật thực toàn phần xảy ra trong mỗi lần một tháng. Tuy nhiên, quỹ đạo của mặt trăng nghiêng 5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời. Do vậy, bóng của mặt trăng lúc trăng non thường là không chiếu lên trái đất. Đã để hiện tượng hiện thực nhật thực nguyệt thực xảy ra thì mặt trăng cũng phải đi qua một cái mặt phẳng quỹ đạo của trái đất hơn nữa quỹ đạo của mặt trăng thì có hình elip và nó thường ở đủ xa trái đất khiến cho kích cỡ của biểu kiến của nó không đủ lớn về mặt che khuất hoàn toàn mặt trời lúc nhật thực mặt phẳng quỹ đạo của mặt trăng và mặt trời mỗi năm cắt nhau trên một điểm núi lên nút lên và nút xuống của quỹ đạo của và có ít nhất là hai lần nhiều nhất là 5 lần nhật thực xảy ra trong một năm và cũng không thể có nhiều hơn hai lần nhật thực toàn phần trong cùng một năm. Tuy nhiên tại một nơi cụ thể trên trái đất, hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra rất hiếm bởi vì bóng của mặt trăng lúc đó đã bị lúc này đã bị mặt trời đổ theo trái đất theo một giải hẹp trong thời gian ngắn. Với lần đầu khoảng 7 lâu nhất khoảng 7 phút nhật thực toàn phần ngày 20 tháng 7 năm 1955. Hiện tượng che khuất là hiện tượng của tự nhiên. Tuy thế, trong lịch sử cổ đại và quan niệm của một số người hiện đại, nhật thực thuộc về hiện tượng siêu nhiên và hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra gây ra sự sợ hãi đối với người dân thời cổ đại do thiếu hiểu biết về thiên văn học khi đó mặt trời dường như biến mất vào ban ngày và trời tối đen trong vài phút rất nguy hiểm cho mắt khi nhìn trực tiếp vào mặt trời do vậy để quan sát nhật thực trực tiếp cần phải có loại dụng cụ kính bảo vệ mắt hoặc là quan sát gián tiếp hình ảnh ờ, lúc nhật thực nhưng khi xảy ra nhiệt toàn phần thì mắt có thể an toàn quan sát hiện thực trong lúc mắt che mặt trăng che khuất mặt trời nhưng người ta ưa thích hiện tượng này thường đi du lịch đến những nơi sắp xảy ra để chứng kiến và chụp ảnh đầu tiên chúng ta sẽ phải nói đến các kiểu nhật thực thì các kiểu nhật thực ở đây ấy, thì gồm có nhật thực toàn phần khi mà xảy ra đối với đĩa tối của mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời cho phép quan sát được bằng vầng hàng quang quanh mặt trời hay là vành nhật hoa bằng mắt với dụng cụ bảo vệ. Trong thời gian xảy ra bất kỳ một lần nhật thực nào thì có thể quan sát được nhật thực toàn phần từ một giải hẹp trên bề mặt trái đất. Nhật thực hình khuyên xảy ra khi mặt trăng và mặt trời nằm chính xác trên một đường thẳng nhưng kích cỡ của biểu kiến của mặt trời mặt trăng nhỏ hơn kích cỡ biểu kiến của mặt trời vì thế mặt trời vẫn hiện ra như một vòng đại rực rỡ bao quanh mặt trăng Thời gian diễn ra nhật thực hình khuyên lâu hơn nhật thực toàn phần nhưng cũng chỉ kéo dài trong vài phút. Nhật thực lai là một biểu trung gian giữa nhật thực toàn phần và nhật thực hình khuyên. Ở một số điểm trên trái đất nó được quan sát thấy là một nhật thực toàn phần nhưng ở những nơi khác nó lại nhật thực hình khuyên. Thuật ngữ chung cho nhật thực toàn phần, hình khuyên hay là lai ấy, thì là nhật thực trung tâm. Nhật thực lại rất hiếm khi xảy ra và nhật thực một phần xảy ra khi mặt trời và mặt trăng không nằm chính xác trên cùng một đường thẳng và mặt trăng chỉ che khuất một phần của mặt trời. Hiện tượng này thường quan sát thấy ở nhiều nơi trên trái đất bên ngoài đường đi của nhật thực trung tâm. Tuy nhiên ở một số kiểu nhật thực chỉ có thể quan sát thấy ờ, như là một nhật thực một phần trong khi vùng tối umbra vượt qua trong một hai vùng cực trái đất và ờ, đường trung tâm lúc này không cắt qua bề mặt của trái đất Khoảng cách từ mặt trời đến trái đất sấp xỉ bằng 400 lần khoảng cách mặt trăng lên trái đất và đường kính của mặt trời bằng khoảng 400 lần đường kính của mặt trăng. Bởi vì hai tỷ số này sấp xỉ nhau, khi nhìn từ trái đất và mặt trăng có kích thước biểu kiến gần bằng nhau khoảng 0,5 độ góc. Một loại nhật thực mà khác mà mặt trời bị che khuất bởi một hành tinh khác ngoài mặt trăng khi mà nhìn thấy trong điểm trung gian vũ trụ Ví dụ đoàn du hành vũ trụ Apollo 12 đã chụp được ảnh trái đất che khuất mặt trời vào năm 1969 và tàu không gian Cassini cũng chụp được ảnh sao thổ che khuất mặt trời năm 2006. Quỹ đạo mặt trăng quanh trái đất cũng như là quỹ đạo trái đất quanh mặt trời ấy là hình <laughs> elip. Do vậy, kích cỡ biểu kiến của mặt trời về mặt trăng biểu đổi theo trên quỹ đạo và độ lớn một lần thiên thực bằng xác định tỷ số giữa kích cỡ biểu kiến của mặt trăng trên kích cỡ biểu kiến của mặt trời trong xảy ra trong thời gian xảy ra thiên thực mà sự kiện thiên thực bao gồm sự nhật thực và nguyệt thực khi xảy ra ở mặt trăng ở gần điểm cận địa gần trái đất nhất có thể trở thành hiện tượng thiên thực toàn phần bởi ừ, khi đó mặt trăng đủ lớn để che khuất hoàn toàn đĩa sáng của mặt trời hay là quang quyển lúc này độ lớn thiên thực có thể giá trị hơn một Ngược lại, sự kiện thiên thực xảy ra khi mặt trăng ở điểm viễn địa, điểm xa trái đất nhất thì chỉ có thể là thiên thực đỉnh khuyên bởi vì nó có mặt trăng và biểu tích thước biểu kiến nhỏ hơn so với mặt trời. Vô độ thiên thực lúc này có giá trị nhỏ hơn một trung bình hiện thực nhật thực hình khuyên xảy ra nhiều hơn trên nhật thực toàn phần. Bởi vì lúc mặt trăng nằm khá xa trái đất có thể bao phủ toàn mặt trời. Hiện tượng nhật thực lai xảy ra khi độ lớn thiên thực của thời gian diễn ra chuyển từ giá trị nhỏ hơn một sang lớn hơn một. Do vậy, tại một nơi trên trái đất có thể quan sát thấy nhật thực toàn phần, trong khi đến nơi khác lại quan sát thấy nhật thực hình khuyên. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời thay đổi trong một năm do quỹ đạo elip. Điều này cũng khiến cho kích thước biểu kiến của mặt trời biến đổi trong năm. Nhưng mà biểu nhưng sự biến đổi này không nhiều bằng so với kích thước biểu kiến của mặt trăng. Khi trái đất nằm xa mặt trời nhất vào tháng 7 và nếu hiện tượng nhật thực này xảy ra thì nhiều khả năng là hiện thực nhật thực toàn phần trong khi nếu hiện tượng nhật thực xảy ra lúc trái đất nằm gần mặt trời vào tháng 1 thì nhiều khả năng đấy là nhật thực hình khuyên còn về thuật ngữ trung tâm ấy thì nhật thực trung tâm là thuật ngữ chung để miêu tả các hiện tượng nhật thực toàn phần hình khuyên hay là nhật thực lai tuy nhiên định nghĩa thuật ngữ này không hoàn toàn đúng bổ sung thêm và nhật thực trung tâm là hiện tượng nhật thực xảy ra khi đường nối tâm đĩa mặt trăng với tâm đĩa của mặt trời cắt trên bề mặt trái đất nhưng có trường hợp và rất hiếm một phần vùng bóng tối nguyên bóng và umbra phủ lên bề mặt trái đất do vậy tạo nên một nhật thực hình khuyên hay toàn phần nhưng đường nối hai trung tâm không cắt bề mặt trái đất hiện tượng này được gọi là nhật thực toàn phần hay hình khuyên không trung gian. Nhật thực trung tâm xảy ra sắp tới vào ngày xảy ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2014 là nhật thực hình khuyên. Nhật thực không trung tâm hoàn toàn sẽ xảy ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2043. Và như vậy nhật thực trung tâm rất hiếm gặp. Người ta phân chia 5 pha trong một lần nhật thực đó là tiếp xúc đầu tiên khi rìa mặt trời, khi rìa mặt trăng tiếp xúc chính xác với đĩa của mặt trời tiếp xúc lần hai khi mà bắt đầu hiệu ứng vòng hạt Bailey tức là ánh sáng mặt trời đi qua khe núi trên mặt trăng do địa hình gồ ghề của nó hay gọi là hiệu ứng nhẫn kim cương gần như toàn bộ đĩa mặt trời đã bị che khuất mặt trăng bị che khuất hoàn toàn đĩa mặt trời và chỉ có thể xa quan sát thấy vành nhật hoa bao quanh nó tiếp xúc lần 3 khi là ánh sáng mặt trời lần đầu tiên trở ló trở lại vào bóng tối của mặt trời đã dần biến mất một lần nữa, hiện tượng nhẫn kim cương có thể xảy ra. Tiếp xúc lần 4, khi rìa đĩa mặt trăng tiếp xúc lần cuối cùng với đĩa mặt trời và kết thúc hiện tượng nhật thực. Tại một nơi quan sát, toàn bộ 5 pha này có thể kéo dài trong vài giờ, nhưng thời gian cho pha nhật thực toàn phần cũng chỉ kéo dài cho vài phút. Đó. Còn về tiên đoán và nhận thực ấy, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến về hình học hai hình bên phải cho thấy là cái sự của mặt trời mặt trăng và trái đất trong lần nhật thực ấy ở hình thứ hai và hình thứ ba vùng màu đen nằm giữa trái đất và mặt trăng còn được gọi là vùng bóng tối umbra nơi mà mặt trời hoàn toàn bị che khuất bởi mặt trăng vùng đen nhỏ trên mặt trái đất là nơi có thể quan sát thấy vành nhật thực toàn phần và phạm vi rộng màu xám và vùng nửa tối penumbra nơi đứng trên trái đất có thể thấy nhật thực một phần một người quan sát nếu đứng trong vòng đối của vùng bóng tối um Antumbra có thể thấy nhật thực hình khuyên ở quỹ đạo của mặt trăng ấy nghiêng khoảng 5 độ so với mặt phẳng hoàng đạo của trái đất do điều này vào lúc trăng non ấy mặt trăng thường ở phía trên hay dưới của mặt trời nhật thực chỉ xảy ra lúc vầng trăng non khi mà mặt trăng nằm gần các giao điểm của mặt phẳng hoàng đạo và mặt phẳng quỹ đạo của nó gọi là các điểm nút quỹ đạo. Mặt trăng có quỹ đạo elip. Do vậy, khoảng cách của nó đến trái đất biến thiên khoảng 6% so với giá trị trung bình. Vì thế mà kích thước biểu kiến của nó cũng thay đổi theo khoảng cách, biến đổi khoảng 13% khi nhìn từ trái đất. Và điều này làm ảnh hưởng đến hiện tượng nhật thực toàn phần hay hình khuyên. Khoảng cách giữa trái đất và mặt trời cũng có thể thay đổi trong năm nhưng tỷ số tương đối là nhỏ. Vì vậy, kích thước biểu biến của mặt trời thường là thay đổi không nhiều, trung bình khi nhìn từ trái đất và mặt trăng hiện lên nhỏ hơn mặt trời, do phần lớn nhật thực trung tâm là nhật thực hình khuyên. Chỉ khi mặt trăng đủ gần trái đất hơn so với trung bình ở gần điểm cận địa thì nhật thực toàn phần xảy ra. Chẳng hạn, giai đoạn từ năm 1900 đến năm 1999 có tất cả 239 lần nhật thực gồm 84 nhân lật thực một phần 71 lần nhật thực hình khuyên và 62 lần nhật thực toàn phần và 22 lần nhật thực lai. Chu kỳ quỹ đạo của mặt trăng sấp xỉ 27,3 ngày. Tính theo chu kỳ ở ngôi sao cổ định xưa ở xa mà thời gian này tương ứng với tháng thiên văn đấy. Tuy nhiên là trong thời gian một tháng thiên văn trái đất cũng di chuyển được một quãng đường trên quỹ đạo quanh mặt trời khiến thời gian trung bình giữa hai lần trăng với kéo dài tháng thiên văn và sấp xỉ 29,5 ngày hay là chu kỳ giao hội của mặt trăng các nhà thiên văn học gọi là tháng giao hội và dựa trên đó là dương lịch hay là âm lịch Vâng, chúng tôi xin gián đoạn một cái buổi ngày hôm nay một tí bởi vì chúng tôi đang nghe cái theo dõi một cái công văn mới về cái dịch Covid-19 đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục về cái ừ, câu chuyện về cái ừ, vấn đề về nhập thực ở đây. Hiện tại là chúng ta vẫn đang tiếp tục ở cái mục ờ, hình học mà chúng đang đoán. Thì tiếp theo chúng ta nói về cái câu chuyện mà mặt trăng mà từ phía nam mà ờ, đi lên phía bắc ấy, của mặt phẳng hoàng đạo cái nút lên và nút điểm xuống ấy nhưng mà cái điểm nút quỹ đạo là do mặt trăng dần thay đổi theo thời gian do sự hấp dẫn của mặt trời lên chuyển động của mặt trăng và các điểm nút quỹ đạo có chu kỳ gần 18,6 năm trên trái đất. Sự tiến dịch này mà cho khoảng thời gian mỗi lần mặt trăng đi qua điểm nút lên ngắn hơn với tháng giao hội mà khoảng cách này được các nhà thiên văn gọi là điểm nút giao điểm thăng. mặt khác ấy, do ảnh hưởng nhiễu loạn hấp dẫn của cận địa của mặt trăng cũng tiếp theo thời gian trên quỹ đạo và điểm tiếp cận có chu kỳ khoảng 8,85 8,85 năm trong khoảng thời gian mà hoàn thành giữa hai lần điểm cận địa hơi dài hơn so với tháng điểm thăng mà người ta gọi đó là tháng điểm cận địa cất điểm ở quỹ đạo mặt trăng cất ờ, hoàng đạo tại hai điểm nút cách nhau 180 độ ấy, do vậy khi những lần thăng trăng lên trăng mới xuất hiện thì các điểm theo chu kỳ một cách một năm cách nhau sấp xỉ 6 tháng 173,3 ngày thì lúc đó có ít nhất một lần nhật thực xảy ra trong thời điểm này thỉnh thoảng một lần trăng mới xuất hiện đủ một điểm nút trong hai tháng liên tiếp xảy ra hai hiện tượng nhật thực một phần có nghĩa là một năm trong một năm bất kỳ sẽ có ít nhất hai lần nhật thực và nhiều nhất 5 lần nhật thực xảy ra. Hiện tượng nhật thực ấy thì cũng chỉ xảy ra khi mặt trời tìm ờ, nằm cách một điểm nút khoảng cách góc 15 độ đến 18 độ, tức là 10 độ đến 12 độ cho hiện tượng nhật thực trung tâm. Vì vậy mà thời gian hiện tượng nhật thực ấy thì trong khoảng thời gian mặt trời trở lại điểm nút tức là ờ, tháng giao điểm thăng mà vị trí biểu kiến của mặt trời đi qua trong phạm vi rộng 29 độ so với các điểm nút do giới hạn thiên thực có phạm vi tới 18 độ nhân 2 bằng 36 độ tại điểm nút N1 hoặc N2 ở chính giữa 24 độ cho nhật thực trung tâm nó mở ra cơ hội nhật thực thiên thực trong một phần xảy ra hoặc là nhật thực một phần hoặc là nhật thực trung tâm xảy ra nhưng hiếm hơn trong hai tháng kế tiếp nhau tiếp theo là đường đi bóng của đường đi bóng của bóng mặt trăng và phạm vi quan sát trong lần à, nhật thực trung tâm vùng tối của mặt trăng umbra hoặc là vùng bóng đối bóng tối là antumbra thì trong khoảng thời gian nhật thực hình khuyên đi chuyển rất nhanh từ tây sang đông trên bề mặt trái đất và quay quanh từ đông sang tây tây sang đông với vận tốc khoảng 28 km trên mi tại xích đạo những mặt trăng nhưng mà mặt trăng cũng chuyển động theo sự theo hướng của tự quay của trái đất với vận tốc 61 km trên min do vậy vùng tối umbra gần như luôn luôn di chuyển theo hướng tây đông trên bề mặt vận tốc quỹ đạo mặt trăng từ khi vận tốc tiếp chuyển của vận tốc tự quay trái đất bằng 33 km trên h Bề rộng của vùng tối, nhật thực toàn phần hay nhúc lật thực hình khuyên không phụ, phụ thuộc theo khoảng cách mặt trăng đến trái đất. Và do đó là đường kính biểu kiến của mặt trăng và trái đất trong những lần nhật thực đặc biệt nhất khi mà nhật thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng điểm cận địa bề rộng hay là đường vùng kính bóng tối của đường đi có thể lên tới hơn 250 km. Tại một vị trí bên trái đất xảy ra nhật thực toàn phần kéo dài trên 7 phút bên ngoài vùng núi trung tâm ấy thì thấy nhật thực ở một phần có diện tích khá lớn trung bình vùng tối có đường kính khoảng 100 đến 160 km trong khi đường kính của vùng nửa tối có thể trên 6.400 km. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói đến phương pháp tiên đoán. Từ thời cổ đại sớm nhất từ 1350 trước công nguyên, trong đó có nhà thiên văn học Babylon khoảng 730 trước công nguyên ấy, đã phát hiện ra mặt trăng theo chu kỳ Saros tên gọi do Amos Hooley đặt. Thì các hiện tượng nhật thực đặt lại ờ, sấp xỉ 18 năm

239 tháng điểm cận địa tức là ở giữa hai lần cận địa thì sẽ là 27.554 27,554.550 ngày nhân 239 bằng 6.585,5375 ngày bằng 6.585 ngày 12 giờ 54 phút 242 sáng giao điểm thăng tức là giữa hai lần đi qua điểm nút lên thì sẽ bằng 27,212.221 ngày nhân 242 thì sẽ bằng 6.585,3.575 ngày sẽ bằng 6.585 ngày 8 giờ 35 phút. Do nhật thực xảy ra thường lúc trăng mới hoặc ừ, và mặt trăng ấy, ở gần điểm nút quỹ đạo nếu ở thêm điểm cận địa thì khả năng xảy ra nhật thực toàn phần. Vì vậy hai lần thiên thực cách nhau bởi chu kỳ Saros có những tính chất hình học giống nhau. Chúng xuất hiện cùng một nút điểm điểm nút mà mặt trăng cũng khoảng cách đến trái đất ấy, và ở cùng thời điểm trong năm. Bởi vì chu kỳ Saros không chẵn ngày chỉ dư ra 8 tiếng. Nếu điều hạn chế lớn nhất khiến điều hạn chế lớn nhất của nó đó là nhân nhân thực tiếp theo sẽ xuất hiện ở nơi khác trên toàn cầu lượng dư 1 phần 3 ngày có nghĩa là trái đất sẽ phải quay thêm 8 giờ hoặc là thêm một góc 120 độ với mỗi chu kỳ đối với nhật thực ấy thì kết quả nằm dịch chuyển sự ờ, đường đi của bóng tối mặt trăng ấy, khoảng 120 độ về phía tây ở lần nhật thực sau do đó sau chu 3 chu kỳ Saros nhật thực lặp lại cùng phạm vi của trái đất trên trái đất tức là 54 năm và 34 ngày dựa trên chu kỳ Saros nếu đã biết được hiện thực nhật thực xảy ra từ trước thì tiên đoán khá chính xác hiện tượng này sẽ xảy ra ở tương lai gần ở vị trí địa lý nào. Năm 1824 thì nhà toán học và thiên văn học người Đức Friedrich Bessel cũng đã đưa ra phương pháp tính mới tự tiên đoán về thời gian xảy ra nhật thực thiên thực bằng các hàm số Bessel. Theo hệ quy chiếu của hình bóng tối mặt trăng so với tâm của trái đất ấy, thì phương pháp này rất chính xác và công cụ mạnh cùng với máy tính cho việc tiên đoán các hiện thực thiên thực cũng không những trái đất mà đối với cả các hành tinh và sao khác. Một mặt phẳng được gọi là mặt phẳng đi qua tâm trái đất vuông góc với mặt trăng, tức là trục tâm đối với mặt trăng. Các tọa độ x, y và z lần lượt theo hướng đông bắc song song với trục của mặt trăng. Các tham số Bessel là x, y cho là mặt trăng L1 và L2 lần lượt là bán kính của vùng nửa tối và vùng bóng tối trên mặt phẳng cơ bản. Hướng của trục Z trên thiên cầu được cho là hai tọa độ xích vĩ D và góc ôm và góc của đường sao vùng tối với vùng nửa tối so với bóng trục mặt trăng lần lượt là F1 và F2 8 tham số Bessel X, Y, L1, L2, D, U, F1, F2 cùng với tỷ số bán kính mặt trăng trên bán kính trái đất K được chia theo bảng in sẵn được lập trình theo chiều chương trình dự đoán và nhật thực và nguyệt thực. Chi tiết Tính toán thiên thực có thể thảo luận tại một cuốn chuyên khảo về lịch thiên văn và nhật thực. Tần suất xảy ra thì tại một nơi trên trái đất, nhật thực toàn phần là một hiện tượng hiếm gặp. Mặc dù nó có thể xảy ra trên một hành tinh trung bình khoảng 18 tháng trong một lần nhật thực toàn phần. Người ta tính ờ, được hiện tượng này lặp đi lặp lại tại một bất kỳ trung bình khoảng từ 360 đến 410 năm Nhật thực toàn phần kéo dài trong vài phút hay là bất kỳ một nơi bất kỳ bởi vì vòng tối của mặt trăng có thể di chuyển về phía Tây với tốc độ trên 1.700 km h Tại một nơi quan sát thấy nhật thực toàn phần không bao giờ kéo dài quá 7 phút 31 giây, thường là ngắn hơn 5 phút. Trong mỗi thiên trong mỗi thiên niên kỷ thường có ít nhất 10 nhật nhật thực toàn phần kéo dài quá 7 phút. Lần gần đây nhất là nhập thực toàn phần ngày 30 tháng 6 năm 1973 với 7 phút 3 giây. Lần này các nhà thiên văn đã sử dụng một cái máy bay Condor Condor uh, bay theo việt tối của mặt trăng ấy và quan sát được nhật thực toàn phần kéo dài trong thời gian khoảng 72 phút. Lần nhật thực tiếp theo sẽ kéo dài có thời gian kéo dài hơn 7 phút sẽ là vào ngày 25 tháng 6 năm 2150. Và nhân nhật thực Toàn phần kéo dài lâu nhất trong lịch sử 8.000 năm từ năm 3.000 trước công nguyên đến 5.000 năm sẽ xảy ra vào ngày 16 tháng 7 năm 2186. Khi thời gian diễn ra một nơi đặc biệt là khoảng 7 phút 29 giây. Để so sánh lần nhật thực phần lâu nhất trong lịch sử thế kỷ 20, 7 phút 8 giây vào ngày 20 tháng 6 năm 1955 ấy và không có lần nhật thực nào toàn phần nào kéo dài trên 7 phút trong thế kỷ 21 cả. Nếu ngày và thời gian của những nhân thực đã biết, người ta có thể tin đoán nhật thực trong tương lai bằng sử dụng chu kỳ nhật thực. Chu kỳ Sarut là một trong những chu kỳ nổi tiếng và chính xác nhất của các nhà thiên văn học cổ đã từng áp dụng. Như chúng ta đã nói ở trên đấy, chu kỳ Sarus bằng 6.585,3 ngày tức là trên 18 năm ấy có nghĩa là sau mỗi chu kỳ của một sự kiện giống hệt sẽ diễn ra nhưng mà sự khác biệt về kinh độ về bi dịch khoảng 120 độ do dư 0,3 ngày và lệch đi về vĩ độ bởi vì do vì sao do độ nghiêng của mặt phẳng của quỹ đạo trăng chuỗi Saros thì luôn đứng ừ, bắt đầu thiên thực và bắt đầu phần ờ, trong hai vùng ờ, cực của trái đất đấy sau mà sự dịch chuyển toàn cầu thông qua những lần thiên thực hình khuyên và phần kết thúc bằng sự nhật thực vào một vùng cực đối đỉnh. Chuỗi Saros kéo dài từ năm 1226 từ 1226 đến 1555 với 69 ờ, đến 87 lần thiên nhật thực. Trong đó 40 đến 60 lần là thiên thực trung tâm. Thì số lần ấy trong mỗi năm ấy thì mỗi năm có nhất hai lần nhật thực và nhiều nhất 5 lần nhật thực

ở, ờ, ở ờ, tại trên cái con tàu Sarut 111 vào ngày 5 tháng 1 một phần bắc của tàu Sarut 149 vào ngày 3 tháng 2 một phần bắc nữa của con tàu Sarut 116 ngày 30 tháng 6 một phần nam của tàu Sarut 154 vào ngày 30 tháng 7 hình khuyên nam của Sarut 121 ngày 25 tháng 12 nhận thực toàn còn về nhận thực toàn phần cuối cùng thì nhật nếu như mà nhờ cấu trúc hình học đặc biệt của mặt trăng ấy trái đất và mặt trời tuy đối với con người trên trái đất hiện tượng nhật thực toàn phần là hiếm gặp và ngắn ngủi nhưng trong hàng triệu năm trong quá khứ một mặt trăng nằm khá gần trái đất để nhiều lần che khuất hoàn toàn mặt trời nhưng giống như nhật thực toàn phần ngày nay và một tỷ năm tới nó sẽ vẫn có thể che lấp mặt trời Do ảnh hưởng của gia tốc thủy triều, quỹ đạo của mặt trăng quanh trái đất lại mỗi năm dịch xa khoảng 3,8cm. Người ta tính rằng được trong ít nhất là 1,4 tỷ năm nữa, khoảng cách từ nó đến trái đất sẽ tăng lên là 23.500 km. Trong thời gian này, đường kính góc của mặt trăng sẽ giảm dần và khi mặt trời sẽ không còn sự biến đổi trong vòng 1,4 tỷ năm nữa. Do vậy, mặt trăng sẽ không thể hoàn toàn che khuất được đĩa mặt trời khi nhìn từ trái đất. Điều này sẽ đúng khi mặt trăng ở điểm cận địa và trái đất ở điểm viễn nhật. Do vậy, khả năng không còn hiện tượng nhật thực toàn phần trong 1,4 tỷ năm nữa. Chính là điều dễ hiểu. Còn nhật thực và nguyệt thực ấy, thì nhật thực có thể quan sát ít hơn nguyệt thực. Mặc dù trên thực tế là nhật thực nhiều hơn, nhưng mà lý do nguyệt thực có thể quan sát để một nửa người trên trái đất nằm trong nửa tối. Còn nhật thực có thể quan sát nằm trong bóng hẹp của mặt trăng đổ xuống trái đất còn về quan sát đấy khi mà nhìn trực tiếp vào quang quyển của mặt trời đĩa sáng mặt trời ngay cả trong vài giây sẽ phá hủy nặng nề võng mạc của mắt do cường độ của ánh sáng mạnh và bức xạ vô hình phát ra từ quang quyển và sự phá hủy này có thể làm giảm thị lực dẫn đến mù võng mạc hay là đến đến vết đau và hiệu ứng này nguyên nhân phá hủy võng mạc mà không cảm thấy được trong vài giờ sau đó Do vậy, không có dấu hiệu cảnh báo nào của vết thương võng mạc khi mà người quan sát thấy được. Trong những kiểu kiện thông thường, mặt trời rất sáng không thể quan sát trực tiếp. Tuy nhiên trong thời gian thực với phần nhiều phần mặt trời bị che khuất thì sẽ dễ hơn bởi vì các dụng cụ bảo vệ mắt. Thực tế, nếu nhìn vào mặt trời trong thời gian nhật thực cũng nguy hiểm khi nhìn nó lúc không có hiện tượng này, ngoại trừ trong một thời gian ngắn của nhật thực toàn phần. Khi toàn bộ mặt trời bị che khuất bởi mặt trăng thì chúng ta tôi cũng xin cảnh báo với tất cả các bạn rằng là không được dùng mắt để quan sát trực tiếp đĩa mặt trời thông qua bất kỳ một thiết bị hỗ trợ quang học nào gồm có ống nhòm, kính thiên văn hay là máy ảnh camera. Vì điều này có thể làm mù mắt trong vài giây luôn. Đó. Còn về nhật thực một phần hoặc là hình khuyên đấy thì quan sát nhật thực một phần hình khuyên và trong quan sát quá trình nhật thực của toàn khi mặt trời không hoàn toàn bị che khuất bởi mặt trăng cần những cái dụng cụ bảo vệ mắt hoặc là những quan sát những phương pháp gián tiếp để tránh hỏng mắt quan sát đĩa của mặt trời nên sử dụng kính mắt nhật thực để dùng chuyên lọc bớt những cái bức xạ nguy hiểm từ mặt trời đi và kính dâm không an toàn khi dùng quan sát mặt trời chỉ nên sử dụng kính đạt tiêu chuẩn thiết kế riêng cho người quan sát nhật thực trực tiếp đặc biệt nhất là ví dụ từ ổ đĩa mềm đĩa CD phim âm bản hoặc là nên tránh sử dụng cách an toàn nhất để có thể quan sát được nhật thực đó là quan sát mặt trời một cách gián tiếp bằng cách sử dụng ống nhòm hoặc là kính thiên văn bởi tờ bĩa một lỗ nhỏ trên một kính quan sát và chiếu ảnh mặt trời trên một tờ giấy trắng ấy. lúc đó ảnh chiếu của mặt trời có thể quan sát an toàn <coughs> kỹ thuật này cũng thể sử dụng ờ, để ờ, quan sát vết đen mặt trời thì cũng là để phòng chống để phòng không ai nhìn trực tiếp ống nhòm hay kính thiên văn quan sát đĩa mặt trời thông qua màn hình video của camera ghi hình là an toàn. Mặc dù camera có thể bị phá hủy bởi chịu tác động trực tiếp của ánh mặt trời, có thể đặt trước máy quay hoặc máy ảnh của một bộ kính lọc giúp bảo vệ các bộ CDC của máy ảnh và quan sát an toàn. Và cũng cần phải có kỹ năng thành thục khi đặt bộ kính lọc trước máy để không gây ảnh hưởng đến quan sát và tác hại tới máy. Trong nhật thực một phần thì không để quan sát thấy vành nhật hoa của mặt trời không tối hoàn toàn phụ thuộc vào diện tích đĩa mặt trời và bị che khuất và có thể cảm thấy được khi mặt bầu trời tối đi hay không nếu hơn 1 phần 3 phần từ của điện tích mặt trời bị che khuất ấy, thì ánh sáng ban ngày sẽ mở đi rõ rệt tuy bầu trời đã tối nhưng các vật vẫn in bóng xuống mặt đất Còn về nhật thực toàn phần Trong lúc nhật thực toàn phần Khi nào mà phần ánh sáng của đĩa mặt trời rất nhỏ Thì lúc này sẽ là thành hiệu ứng vòng bạc ly Hiệu ứng này xuất hiện bởi ánh mặt trời Vẫn có thể được quan sát do địa hình gồ ghề của mặt trăng Hiện tượng này còn được gọi là biết đến là những nhẫn kim cương ấy. Và những ánh sáng cuối cùng của mặt trời lúc nhật thực toàn phần trong lúc nhật thực toàn phần, mặt trời bị che khuất bởi mặt trăng, có thể nhìn trực tiếp này bằng mắt thường một cách an toàn, nhưng không thể tiếp tục quan sát bằng giai đoạn nhật thực toàn phần kết thúc. Bởi vì lúc này hình ảnh mặt trời đã rất mờ thông qua bộ lọc ánh sáng và có thể nhìn thấy vầng nhật hoa bao quanh đĩa tối như sắc quyển, tai lửa mặt trời hay thậm chí là vết loe của mặt trời tên là solar flare đấy. Cuối cùng cuối pha mặt trời nhật thực toàn phần thì hiệu ứng nhẫn kim loại thì xuất hiện ở phía đối diện của đĩa mặt trăng còn về chụp ảnh thì thú chụp ảnh cũng nhật thực thì cũng là một cách chụp ảnh thông thường thôi nhưng mà để hiện rõ mặt trời mặt trăng thì chỉ cần những camera thấu kính phóng đại tiêu cự lớn ví dụ là 200mm cho camera 35mm chẳng hạn và để thu được một hình ảnh trong của đĩa trong hầu hết các khung hình ấy, thì cần một thấu kính tiêu cự lớn hơn như là trên 500mm đấy khi mà ngắm các ờ, hướng chính thông qua kính ngắm thì chỉ cần phải cẩn thận để không bị hỏng võng mạc hoặc nếu chẳng may nhìn trực tiếp nhìn mặt trời qua ống ngắm đó còn về lịch sử quan sát đấy thì các lần nhật thực xảy ra trong một dữ liệu tham chiếu quý giá cho các nhà sử học cho phép họ suy ra ngày tương ứng của một sự kiện lịch sử một cách chính xác như lần nhật thực ngày 15 tháng 6 năm 763 trước công nguyên được người Assyria ghi lại trong một cái tựa dấu mốc trọng trong các nhà lịch sử xác định rõ ờ, các niên đại lịch sử cận đông và cũng có thể ghi chép về Nhật thực sớm hơn trong lịch sử khi vua Trọng Khang nhà Hạ cách nay gần 4.000 năm rồi đã từng xử trảm hai nhà chiêm tinh vì họ đã đoán sai về Nhật thực. Có lẽ về đề cập Nhật thực sớm nhất được ghi lại nhưng chưa được minh chứng đó là nhà khảo cổ Bruce Masu Ông đã cho rằng nhật thực này đã xảy ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2807 trước công nguyên cùng với một sự kiện thiên thạch rơi xuống Ấn Độ Dương ấy đã gây ra một trận lụt sóng thần huyền bí trong truyền thuyết mà đề cập đến sự kiện này xảy ra tương đồng thời nhau. Người cổ đại đã từng coi hiện tượng thiện thực là điểm gở báo hiệu cho sự kiện xấu trong tương lai gần. Nhà sử Hy Lạp cổ đại Herodotus viết rằng Thales của Mitus tiên đoán sẽ có một hiện tượng nhật thực xảy ra trong thời gian chiến tranh giữa người Medes và Lydia. Điều này khiến cả hai phía hạ vũ khí hỏa ước hòa bình do sự kiện nhật thực xảy ra. Cái chính xác nhật thực vẫn còn là vấn đề tranh cãi giữa nhà sử cổ đại và hiện đại. Một trong những khả năng đó là nhật thực vào ngày 28 tháng 5 năm 585 trước công nguyên, có lẽ là xảy ra gần sông Halis ở Tiểu Á, tức là vùng Trung Cận Đông Đấy. Một lần nhật thực xảy nhật thực mà Herodes ghi lại trước khi vua Ceres rút lui đoàn quân của ông khi chống lại người Hy Lạp. Có lẽ là vào năm 480 trước công nguyên mà John Hempsel Hin đã tính toán một cách nhật thực hình quyên xảy ra tại Saris ngày 17 tháng 2 năm 478 trước công nguyên. Người Ba Tư thì cũng đã ghi chép lại một hiện phần à, một phần vào ngày 10 tháng 2 tháng 10 năm 480 trước công nguyên. Herodotus cũng đã ghi lại một lần Nhật, hai lần Nhật thực ở Sparta trong thời gian người Ba Tư xâm lược Hy Lạp lần 2. Ngày xảy ra Nhật thực mà ông ghi chép là ngày 1 tháng 8 năm 477 trước công nguyên là không phù hợp với chính xác và ngày xâm lược mà đa số các nhà sử học hiện đại chấp nhận. Đó. Ghi chép về Nhật thực của Trung Hoa cổ đại bắt đầu có từ năm 720 trước công nguyên khi mà nhà nhà thiên văn ở thế kỷ 4 trước công nguyên thạch thân đấy thì đã miêu tả tiên đoán nhật thực bằng cách sử dụng vị trí tương đối của mặt trăng và mặt trời tư tưởng về ánh sáng mặt trăng là do bề mặt của nó phản chiếu ánh sáng từ mặt trời thì có khoảng từ thế kỷ thế kỷ 6 trước công nguyên rồi mặc dù nhà triết học Vương Sung đã thiết phản đối lập luận này vào thế kỷ 1 các nhà thiên văn Hy Lạp cổ đại như là Palamedes và hay là Aristotle thì cũng đã nêu ra ý tưởng cho rằng mặt trời mặt trăng phát sáng là do phản xạ ánh sáng của mặt trời ấy. một trong những ờ, giả thuyết chính xác về thứ sáu thần thánh mà Chúa Giêsu đã bị đóng thành giá chính là một ngày xảy ra nhật thực đấy giả thuyết này chưa được công nhận rộng rãi và ngày thứ sáu thần thánh được coi là ngày lễ vượt qua mà vào lúc trăng tròn ở Tây Bán Cầu có một vài tư liệu ghi nhận cập nhật trước năm 800 cho đến sự ra đời của các đài quan sát Ả Rập và tu viện thời Trung Cổ. Quan sát đầu tiên về Nhật Hoa được ghi lại ở Constantinople vào năm 968. Constantinople ở đây thì cũng ờ, thì đây thì người ta lại nói đến ờ, Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ người cổ đại cũng đã xây dựng một số công trình về nơi thần tế cũng như là hiện tượng thiên thực Stonehenge thì lại là một công trình bao gồm các tảng đá xếp thành những cái vòng tròn đồng tâm và những nhà khảo cổ cho rằng là một trong những công dụng của nó là sử dụng để đoán thiên thực quan sát nhật thực bằng kính thiên văn có lẽ là vào năm 1706 tại nước Pháp 9 năm sau nhà thiên văn người Anh Amos Holly cũng đã quan sát nhật thực vào ngày 3 tháng 5 năm 1715 cho đến giữa thế kỷ 19 ấy, thì hầu hết những khoa học về mặt trời đã tiến triển thêm nhờ quan sát hoành nhật hoa trong khoảng thời gian nhật thực toàn phần. Và nhật hoa được phát hiện lần đầu nhật thực xảy ra vào ngày 8 tháng 7 năm 1842 và bức ảnh đầu tiên để quan sát nhật thực toàn phần chụp ngày 28 tháng 7 năm 1851. Về những quan sát khác ấy, thì nhật thực toàn phần lại là một cơ hội hiếm để quan sát thấy vành nhật hoa tức là lớp bên ngoài của khí quyển mặt trời thông thường không thể quan sát được thấy nó do quang quyển sáng hơn nhiều vì nhiều vành nhật hoa tùy theo mặt trời ở giai đoạn hoạt động của nó chu kỳ của mặt trời và vành nhật hoa có thể nhỏ và đối xứng hoặc lớn hơn nhưng mà các nhà khoa học đã không biết đến điều này nếu không quan sát không qua thiên thực toàn phần và rất khó để tiên đoán đúng tính chất và vành nhật hoa có một hiệu ứng liên quan đến quá trình xảy ra thực đó là giải đất tối những ừ, giải tối ấy tương tự như những giải tối ở đáy hồ bơi chúng chỉ xuất hiện trước và sau nhật thực toàn phần khi mà hình ảnh lưỡi liềm của mặt trời chiếu xuống khí quyển coi như một bộ nguồn sáng không đều theo mọi hướng đầu tiên chúng ta được nói đến phát hiện heli có trên mặt trời trong lần quan sát nhật thực toàn phần xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 1868 tại Kantu, Ấn Độ, nhà thiên học văn học người Pháp Pierre Jackson lần đầu tiên thu được về chứng cứ vạch quang phổ ở nguyên tử heli, vạch sáng màu trong quang tử phổ và sắc quyển của mặt trời. Ban đầu ông cho rằng là vạch này là vạch của Natri, ngày 20 tháng 10 là trong cùng một năm đấy. Nhà thiên văn học người Anh như là Norman Lucky đã quan sát thấy vành màu vàng trong quang phổ mặt trời ông đã ký hiệu nó là vạch D3 trong vạch quang phổ Grand Quarter. Bởi vì nó làm vạch giữa D1 và D2 của natri, ông kết luận rằng vạch này là của một nguyên tố mới xuất hiện trên mặt trời và chưa tìm thấy ở trái đất. Lucky cũng đã đoán nhà quan sát học người Anh Edward Franklin đặt tên cho nguyên tố mới theo tiếng Hy Lạp cho mặt trời là Helios. Năm 1882, nhà vật lý học người Italia Luigi Palimon lần đầu tiên phát hiện ra heli có trên trái đất thông qua vạch phổ D3. Khi ông quan sát hiện phân tích dung nham từ núi lửa Venus. Ngày 26 tháng 3 năm 1895, nhà hóa học Scotland Sir William Lindsay đã có đã tách được heli từ khoáng vật creative từ một loại khoáng urani chứa ít hơn 10% nguyên tố đất hiếm bằng axit. Mục đích của Ramsay là tìm kiếm ác công trong khi được tách nitơ và oxy hóa từ thoát ra từ axit sulfuric. Ông đã nhận thấy vạch màu vàng trong quang phổ phù hợp với vạch D3 quan sát trong quang phổ mặt trời. Năm 19 Còn về việc mà quan sát năm 1919 ấy thì tháng 11 năm đó, Albert Einstein đã hoàn tất về công trình thuyết tương đối rộng và, và phương trình hấp dẫn. Trong bài báo của mình là ông đưa ra ba hệ quả đầu tiên tương đối rộng bao gồm cả sự động của cập nhật sao thủy và đã tìm được giá trị khớp với trước đó là urban livia dịch chuyển đỏ do hấp dẫn và ánh sáng bị lệch bởi trường hấp dẫn anh xanh đã tính kết quả ánh sáng bị lệch khoảng 1,73 lần gấp đôi giá trị mà ông đã từng chứng kiến vào năm 1907 quan sát ánh sáng đi lệch về hiện tượng đầu tiên và quan sát được thay đổi các vị trí ngôi sao khi chúng ở gần mặt trời trên thiên cầu Do ánh sáng mặt trời quá sáng sẽ làm mờ các hình ảnh ngôi sao. Do vậy để quan sát được chúng phải có tận dụng tần nhật thực toàn phần. Năm 1919 tuy mới kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất thôi, nhà thiên văn học người Anh tên là Arthur Eddington cũng đã cộng sự đến đảo Principe của châu Phi để chụp lại hình ảnh các ngôi sao. Thời điểm này các ngôi sao thuộc chòm sao Kim Ngưu trong lúc nhật thực toàn phần diễn ra ngày 29 tháng 5. Trong khi đó có một đoán thám hiểm khác cũng đến Soba Creia ở Brazil đấy để thực hiện quan sát và chụp ảnh. Bằng cách quan sát kiểu vị trí của những ngôi sao khi ờ, có một không khí lúc mặt trời chụp ảnh, Arthur Acton thông báo sự ánh sáng bị lệch. Theo như tin đoán của Einstein, ấy, kết quả được xem là một trong những tin tức giật gân và xuất hiện hầu hết ở các tờ báo lớn hồi đó. Thực nghiệm của Einstein về thuyết tin đối tổng quát của ông đã trở nên nổi tiếng khi người trợ lý của ông hỏi rằng nếu như kết quả quan sát được của Eddington Nixon của năm 1919 là sai so với toàn đoán lý thì ông sẽ ra sao? Einstein đáp lại rằng lúc đó tôi cảm thấy tiếc cho Chúa vì lý thuyết đúng đắn của tôi hoàn toàn. Tuy nhiên, độ chính xác ban đầu khá thô. Một số người đã cho rằng đã độ lệch được do là do sai số hệ thống. Do vậy, Eddington quá lỏng lẻo Mặc dù là những phân tích mà hiện tại về bảng dữ liệu của ông đấy, nhưng mà cho thấy phân tích của Eddington chính xác. Việc kiểm chứng ờ, độ lệch sáng đã được lặp lại nhiều lần trong lần nhật thực toàn phần tiếp theo, như các nhà đội thiên văn từ đài quan sát Lix thực hiện năm 1922 cho là kết quả khớp với kết quả năm 1919. Còn là các nhà thiên văn ở đài quan sát Akers quan trắc năm 1953 và một đội nhà quan sát học Đại học Texas quan sát một toàn phần năm 1973 đều cho kết quả như tiên đoán của thuyết tương đối tổng quát. Dị thường hấp dẫn Có một trong lịch sử quan sát của hiệu ứng ảnh hưởng à, liên quan đến nhật thực, đặc biệt trong thời gian xảy ra nhật thực toàn phần năm 1954 và năm 1959. Margaret Alice thông báo nó có một sự dịch chuyển lạ kỳ và không giải thích được trong suốt nhật thực toàn phần. Hiệu ứng này nay được gọi là hiệu ứng Elias, tương tự như Ewasley và Merritt Island năm 1970 quan sát thấy có một sự thay đổi bất thường trong chuyển động của con lắc xoắn mà người ta gọi nó là Sasley. Một trong những quyên ờ, bố ờ, công bố ờ, lần nhật thực năm 1997 của Wayne S. An gợi ra về hiệu ứng chắc chắn và đấy lên một cuộc tranh luận về vấn đề này. Sau đó vào năm 2002 ấy, Yang và Wang đã đăng dữ liệu phân tích cho thấy vấn đề họ vẫn chưa giải thích được. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về thiên thực và sự đi ngang qua. Về nguyên lý thì ờ, sự kiện xuất hiện đồng nhất nhật thực và hiện tượng hành tinh đi ngang qua đĩa mặt trời có thể là nhưng mà sự trùng hợp này rất hiếm bởi vì trong thời gian ngắn sự kiện thực sao thủy đi qua đĩa mặt trời đồng thời sẽ xuất hiện vào ngày 5 tháng 7 năm 6000 năm 6757 và nhật thực đi kèm với sự ngang qua sao kim sẽ xảy ra vào ngày 5 tháng 4 năm 15232 rất là xa chúng ta luôn thường gặp hơn thì đó chính là sự giao hội của các hành tinh đặc biệt là sao thủy và sao kim trong thời gian nhật thực toàn phần khi đó là hành tinh sẽ nhìn thấy ở gần mặt trời hơn trong thời gian nhật thực toàn phần và khi kết thúc nhật thực thì sẽ bị mù bởi ánh sáng chói lòa của mặt uh, trời do đó người ta đề xuất có hành tinh ở phía nam quỹ đạo sao thủy gọi là hành tinh Vulcan nhưng nếu nó tồn tại thì các nhà thiên văn sẽ quan sát nó lần nhật thực toàn phần hoặc sự kiện mà nó đi qua mặt trời và hiện tại hành tinh không tồn tại nữa còn về chụp về vệ tinh nhân tạo ấy thì các vệ tinh nhân tạo thì cũng đi qua đĩa mặt trời khi mà nhìn từ trái đất nhưng cũng không đủ lớn để gây ra hiện tượng che khuất ví dụ như là tại độ cao của trạm vũ trụ quốc tế chỉ cần một đường kính ít nhất là 5,35 km thôi nó có thể quan sát được hoàn toàn đĩa mặt trời những mấy lần vệ tinh nhân tạo đi ngang qua đĩa là khó quan sát bởi vì chúng đã rất nhỏ và tác động ánh sáng của mặt trời thông thường là các vệ tinh đĩa quang mặt trời cũng chỉ vài giây thì cũng chỉ có quan sát bức ảnh thiên thực của tàu sau không gian hay là vệ tinh nhân tạo quay quanh quỹ đạo trái đất đấy phi hành đoàn của Gemini 12 cũng đã chụp được ảnh nhật thực toàn phần phần tử không gian từ vào năm 1966 Pha Nhật Thực một phần trong khoảng thời gian một phần ngày 11 tháng 8 năm 1999 cũng được các nhà du hành vũ trụ của trạm Mir cung chụp lại. Cuối cùng chúng ta sẽ phải nói đến lần nhật thực gần đây và sắp tới đây. Trên thực thiên thực chỉ xảy ra ở trong thời điểm gần nút hoặc là ờ, trên điểm nút xuống của mặt trăng khi nhìn từ trái đất. Mỗi lần thiên thực cách nhau bằng 1,5 hay 6 tháng giao hội ấy. và khoảng thời gian mặt trời đi qua điểm nút này và đến điểm nút kia là khoảng 173,3 ngày. Chu kỳ nhỏ hơn nửa năm công lịch bởi vì các ờ, điểm nút của mặt trăng cũng như tiếng động cũng tiếng động như lập luận ở trên 223 tháng giao hội bằng 200 gần bằng thôi 239 tháng điểm cận địa và 242 tháng giao điểm thăng. Hiện tượng nhật thực cũng sẽ xảy ra tính chất hình học sau 223 tháng giao hội, tức là khoảng 6.585,3 ngày. Hay là các nhà thiên văn ờ, gọi đây là Sarus, tức là 18 năm 11,3 ngày. Vì vậy 223 tháng giao hội không vừa bằng 239 tháng điểm cận địa hay là 242 tháng ừ, giao điểm thăng chu kỳ Sarut không vĩnh viễn hay là hay không xảy ra trong cùng một chu kỳ sau một chu kỳ này thì mỗi chu kỳ bắt đầu bằng nhật thực với bóng mặt trăng phủ lên gần cực bắc hoặc là cực nam của trái đất và những lần nhật thực sau bóng mặt trăng sẽ tiến về phía cực kia cho đến khi bóng tối mặt trăng còn phủ lên trái đất là đã kết thúc một chu kỳ Sarut chu kỳ Sarut được đánh số và hiện tại chu kỳ là 117 đến 156 quý vị và các bạn thân mến chúng ta đã từng ờ, nói đến uh, nhật thực còn về nguyệt thực ấy thì đi vào chóp bóng của mặt trăng đối diện mặt trời thì điều này chỉ xảy ra khi mặt trời và trái đất thẳng ngang hàng sắp xỉ ở hàng với nhau thôi so với giấy đất ở giữa thì ờ, nguyệt thực chỉ có thể xảy ra kiểu trăng tròn và kiểu chiều dài của nguyệt thực phụ thuộc vào vị trí của mặt trăng so với ờ, điểm quỹ đạo của nó Quan nguyên thực toàn phần chỉ xảy ra khi là ánh sáng mặt trời bị trực tiếp bị bóng trái đất che hoàn toàn. À, ánh sáng duy nhất được nhìn thấy là khúc xạ qua bóng tối của trái đất. Và ánh sáng ờ, này có màu đỏ vì có hoàng hôn màu đỏ. Đó. Thì cũng không giống như nhật thực đâu mà nó chỉ xảy ra trong một cái thuyết tương đối trên thế nhỏ trên thế giới. Và người thực dựa trên nhìn từ bất kỳ nơi nào nửa tối trên trái đất. Nó có thể kéo dài trong vài giờ hay là hoàn toàn chỉ kéo dài trong vài phút hay bất kỳ vị trí nào do kích thước nhỏ hơn của bóng của mặt trăng thì không giống như nhật thực mà nguyệt thực có thể quan sát một cách an toàn bằng mắt thường và hình ảnh nguyệt thực mà so với ảnh mặt trăng đầy đủ thời gian tối đa của nguyệt thực toàn phần là 104 phút trường hợp thường hay tái diễn và nguyệt thực một phần nó phải kéo dài lâu hơn nó có thể kéo dài trong 6 tiếng đồng hồ đó